chào anh em lại sắp đến cái tết 2020 thì hôm nay cơ sở cờ bài bịp của mình làm cái video về đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất này để cho anh em sử dụng đồ chơi mới này anh em chơi tết anh em nhé anh em là trong tết đã thua tha thì xem kỹ cái video này để anh em vào vào và anh em là chưa sử dụng thì cập nhật cái đồ mới này để anh em tết đi chơi kiếm một ít vốn cho mình ra tết nằm ăn anh em ơi như anh em đã phản ánh là khi đi chơi bây giờ anh em không luồn bất cứ đồ cái gì cả như ngày xưa anh em một luồn được vị hoặc là bắt đĩa vào có thể anh em luồn vàng nhưng anh em chơi anh em không mang tiền về bởi vì nó lổ bát đi ra là có tang thì anh em không mang tiền về anh em nhé còn hôm nay mình làm cái clip này giới thiệu cái đồ mới này tôi khẳng định với anh em đồ này là chuẩn xác nhất tinh vi nhất không tang tích gì so cả thời thợ cáo già đến đâu cũng không phát hiện là mình bịp đồ gì anh em nhé với cái thời công nghệ 4.0 này đồ bịp của nó rất là tinh vi anh em đừng bao giờ nghĩ đi chơi cờ bạc bịp nó là xanh chín mình không bịp người ta nhưng chưa chắc người ta đã không bịp mình anh em nhé cờ gian bạc lợn cứ anh em là nắm bắt được công nghệ thì anh em thắng cuộc anh em ạ à anh em là xem video này thấy mờ thế bấm vào là HD cho rõ nét hơn anh em là xem video này mà không sử dụng thấy hay thì giới thiệu giúp bạn bè cho mình anh em nhé anh em nào xem video nhớ bấm đăng ký kênh và like sub kênh để theo dõi đồ chơi mới nhất khi là cơ sở mình nhập vào mình sẽ đăng lên kênh của mình và anh em sẽ nắm bắt được những đồ chơi công nghệ mới nhất này để anh em đi bịp em nhé mình không nói dài dài dòng nữa bây giờ mình sẽ nói về chi tiết này như trên màn hình anh xe anh em xem đây nay mình muốn giới thiệu cho anh em đó là cái đồ chơi sóc đĩa bịp đẳng cấp nhất và tinh vi nhất bây giờ anh em nhé máy cảm biến quân vị và lúc từ lalo anh em ơi khi đi chơi anh em không phải luồn bất cứ quân vị bắt đĩa gì như ngày xưa nữa máy em cần cầm cho mình hai cái này anh em xoa cái lúc bị la, từ lalo để lên quân vị đấy là nó sẽ báo về cái máy đen trắng này anh em đúc chung người nó sẽ báo về cái máy đen trắng này để anh em biết là chặn hay lẻ là sấp đôi hay là lẻ anh em nhá cự ly của cái từ cái máy này đến quân vị này là khoảng 2 mét quay đầu anh em ạ mình không nói bây giờ mình sẽ đi vào test hàng thực tế để cho anh em xem biết và độ chuẩn xác của nó anh em ạ đây là cái máy khi anh em mua về này anh em mở lắp ra anh em nhé anh em cứ xem kỹ video này để khi mua hàng về là anh em cứ thế sử dụng thôi anh em không phải gọi nhờ cho anh em mất việc ra anh em yên tâm là cái hàng này nhà mình đều có bảo hành hết khi mua về lỗi gì không chưa đòi anh em đổi mới trong 3 tháng anh em nhé anh em cứ xem kỹ video này để anh em biết về cái đồ bịp mới này đây anh em mặc cái máy đen trắng ra anh em nắp quả pin mới cho mình này khi đi chơi anh em mua một quả pin mới này anh em chơi được 8 đến 10 tiếng anh em chơi được qua đêm thoải mái luôn hết pin thì anh em ra ngoài anh em thay anh em vào đánh tiếp anh em nhé lắp vào đây có công tắc này anh em anh em bật lên cho mình gạt sang bên phải là bật gạt sang bên trái là tắt đây mình gạt sẵn sang bên phải rồi cho anh em lắp pin vào anh em đúc cái máy này cho người ở đây mình lắp pin vào mình để ở ngoài này mình để chế độ rung to nhất để cho anh em nghe và cảm nhận của mình còn khi đi chơi mình để cho người rung rất là nhỏ anh em nhé chỉ có mình mình cảm nhận được thôi bây giờ mình lắp pin vào mình để cái bát đĩa này để anh em nghe và anh em cảm nhận với con vị này thì hoàn toàn xanh chín anh em ạ con vị người ta hết khi đi chơi này mình đây lấy mở cái lắp này ra này anh em xoa lên tay này xoa nhà do anh em hết tùy anh em đây mình xoa lên hai bàn tay này mình để mình xoa vào đây cách xoay như nào thì là đây một là anh em xoay bốn trắng hai là anh em xoay bốn đen anh em không được xoay hai trắng hai đen hoặc là không được xoay ba trắng một đen bởi vì sao khi anh em xoay một mặt này thì nó úp hay nó ngửa con vị nó sẽ báo về cho anh em còn anh em xoay cái lẫn lộn này nó sẽ không báo được anh em nhé đấy mình để khoảng 5 giây khi bôi được khoảng 5 giây nó là nó sẽ thấm vào con vị và nó sẽ nhận nhận cái máy này sẽ nhận mặt con vị và sẽ báo về cho anh em để đảm bảo cái đồ này nó là xanh chín không tang thì bây giờ mình sẽ thử cho anh em biết để anh em tin tưởng còn đây là đồ xanh chín hết rồi bát đũa của người ta hết rồi bát đũa của sòng sới hết rồi đầu tiên mình dùng, dùng cục nam châm anh em nhé mình để đây đây vâng, nam châm không hút này anh em này như ngày xưa là anh em đi chơi là đồ có tang đi vào sòng sới là họ thử nam châm hút là họ sẽ không họ sẽ cho lỏ luôn không chơi được nhá ví dụ như đây là cái con ngày xưa này anh em này ngày xưa người ta dùng cục nam châm này. đây hút này đấy dính chắc này nhưng quân bây giờ cái nước từ la lô này nó xử lý xử lý rồi anh em nhé không bị hút nam châm đấy bát đĩa xanh chín hết này anh em này bắt đĩa xanh chín sòng sòng hơi sới hết này năm trong phút này đấy là mình thử về năm châm tiếp theo mình sẽ thử về xoan trực tiếp cho anh em này đây ba kia thì không tàng hết không có gì anh em nhé chuẩn 100 trăm là bát đĩa xanh chín ngày sau ngày sới phải chợ hết này đấy. anh em ở làm cơ sở qua trực tiếp cơ sở để xem hàng test hàng mang bát đĩa đến thử hàng đúng như trên video thì anh em lấy và anh em là xa không đến được thì mình gửi hàng về cho anh em để cho anh em tin tưởng là cái đồ xanh chín bây giờ mình sẽ sắp thử luôn này để cho anh em biết là cái đồ hiệu quả là như thế nào anh em nhé anh em nên mua những cơ sở làm ăn uy tín rõ ràng lâu năm số điện thoại đồng hàng để anh em tránh phải hàng giả anh em cái hàng này rất ít cơ sở lấy được nên là họ làm cắt ghép video và họ sẽ bán đồ bấn cho anh em còn anh em mua những cơ sở uy tín thì không sợ đồ bớt anh em nhé làm ăn thật không đáng gì vài đồng bạc cả số điện thoại đồng hàng không ai nó lừa anh em cái nguyên lý của nó mình nói này nó sẽ dùng dung trực tiếp vào điện thoại anh em ạ nguyên lý của nó là lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không dung đây để luôn cho anh em này tứ tử đây anh em này cũng bát đi này khi sóc cao một vị đặt xuống này tứ tử không bao giờ dung anh em ạ à. không bao giờ dung lẻ sẽ dung một anh em nhé bất cứ ba trắng hay ba đen em nâng lên anh đèn bật xuống này lẻ dung một rất là rõ ràng anh em ạ à. rất đôi dung hai thấp à, nhắc lên đặt xuống dung hai rất là rõ ràng khi quân vị nó động cao máy đặt xuống nó sẽ báo cho anh em anh em nhé đây sóc thử vài tiếng này Máy báo tung một tôi khẳng định với anh em trong bát trong đĩa này là anh em có bao nhiêu anh em đánh tất cả này ra mình ở mà bát này. Ba đen này, chuẩn xác 100 trăm này. Máy vẫn mặt dung một vẫn nguyên vị anh em nhá, vẫn mặt nẻ không biết ba trắng hay ba đen mở bát này. Đấy anh em đánh mặt sạch mặt nẻ này. Ba trắng này, ba đen này xong ba trắng này anh em này. Máy báo dung hai tôi nghe rất là rõ ràng nhưng không biết anh em ở trên video nghe có rõ không? nó đã nhảy cầu từ lẻ sang sấp đôi anh em có bao nhiêu đánh tất mặt chắn anh em phải đánh cả loại chắn này mà bát này chuẩn một trăm phần trăm anh em nhé kỷ niệm anh em bài tiếng bảo nhé máy vẫn dung hai tôi khẳng định anh em nó vẫn giữ nguyên vị này anh em có bao nhiêu đánh tất mặt chắn này mà bát này sấp đôi này chuẩn xác anh em cũng qua trực tiếp cơ sở để anh em thử hàng nhé đúng như trên video đấy anh em lấy đúng anh em không lấy vẫn giữ nguyên vị anh vẫn sấp đôi chuẩn xác trăm vẫn dùng hai nó lại dung một nó chuyển sang cầu lẻ anh em còn bao nhiêu đánh tất mà lẻ này này ba đen này kỷ niệm đây em một tiếng bạc nữa anh em ạ chuẩn xác nó lên đến một trăm anh em nhé máy tiếng này nó không dung tôi khẳng định anh em tứ tử không biết tứ trắng tứ đen này tứ đen này đấy đây là cái đồ tinh vi nhất của đồ chơi shop bia bịp công nghệ 4.0 này anh em nào có nhu cầu cần cái đồ chơi sóc đĩa bịp mới này alo trực tiếp cho mình qua số điện thoại dưới màn hình ấy hai số chín tám bảy không ba thứ hai và không chín hai tám tám ba thứ hai anh em nào cần thì qua mang bắt đĩa quân vị qua trực tiếp cơ sở thử hàng đúng như trên video thì anh em lấy anh em nào xa thì cơ sở mình gửi về cho anh em kiểm tra hàng đào hoàn thì anh em lấy anh em nhé để tránh phải hàng giả anh em cứ lên mua những cơ sở uy tín làm ăn rõ ràng để anh em tránh phải hàng giả cảm ơn anh em đã xem clip này của mình ngoài cái đồ sóc đĩa biệt này ra mình có rất nhiều đồ chơi về bài bịp sóc đĩa bịp cờ bạc bịp anh em có nhu cầu cứ alo tham khảo cho mình qua hai số điện thoại ở dưới màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em cảm ơn anh em đã xem clip này của mình xin chào tạm biệt anh em chào các anh em đang chơi sóc đĩa hôm nay mình làm cái clip này để giới thiệu cái đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất để cho anh em tận dụng cái đồ chơi mới này anh em là xa bờ thì vào bờ anh em nhé còn anh em nào mà có nhu cầu chơi sóc đĩa bịp thì alo trực tiếp cho mình đấy để anh em kiếm cái tết ấm cúng hơn của 2020 như anh em phản ánh là giờ đi chơi rất nhiều anh em không luộc đồ bát đĩa hay con vị như ngày xưa lớp và anh em không luộc bất cứ cái gì cả mỗi người luộc một đồ nên là anh em không thể bịp được thì nghe phản ánh của anh em cơ sở mình đã nhập một cái đồ chơi bịp mới này không cần lùa đồ anh em nhé anh em đi chơi chỉ cần tay không không cần lùa gì cả bát đĩa quân vị đều là của người ta hết anh em chỉ cần đây duy nhất cho mình cái máy này để cho người và kèm theo là cái lọ nước này trước khi đi chơi anh em phải xoay lên tay hay xoay lên con vị tùy theo từng anh em xoay kiểu gì tôi không biết đây xoa này tôi xoa hai ngón tay này anh em lưu ý cho mình nhé, cách xoa của nó là một là bốn trắng hai là bốn đen anh em xoa này cứ xoa đều con vị cho mình này để khoảng 5 đến 10 giây nước sẽ thấm vào con ờ, vị này thẩm thấu vào con vị này khi nó úp hay ngửa nó sẽ có nhiệm vụ là báo về cái máy đen trắng này để cho anh biết nó là chẵn hay là lẻ số đôi hay là tứ tử anh em nhé đây khi mua cái máy này về là anh em mở máy ra lắp cho mình quả pin vào này đây lắp pin vào gạt công tắc sang bên phải là bật gạt sang bên trái là tắt rung thì nó rung ở trực tiếp với cổ lạc này anh em nhé đây rung cục anh em gắn cái máy này trong người và anh em à, gắn cái củ lạc này trong thịt mình dung chỉ mình anh em cảm nhận được không ai biết được cả đấy khi anh em bôi nước vào con vị này anh em có thể chơi được bốn năm tiếng nó bốc hơi hết thì khi anh em chơi xong anh em mang tiền về nhà cho cả thời thợ cao đạt kiểm tra thoải mái anh em nhé khi mình bôi vào bây giờ sẽ là mình test này như đi chơi này họ sẽ test cục năm chân này anh em này đầu tiên là test năm chân này nước không hề bị dính em nha nhá nước từ này không hề bị nam chân dính này anh em này đây đấy nước không bị dính này bát đĩa của người ta rồi anh em nhé bát đĩa của sòng sới anh em không phải lùa gì cả đây bát đĩa này rồi mình test thử luôn cho anh em này quân vị này bôi xong không có gì anh em nó không có màu không có tan tích gì cả đấy làm trầu không hút không màu quân vị này anh em đi đánh thoải mái thôi cho cả thời thợ cáo già đến đâu kiểm tra không biết là mình dùng cái đồ bịp này gì cả đây là cái đồ bịp, bịp tinh vi nhất được cơ sở mình mới nhập về đồ công nghệ cao anh em thấy cái tinh vi của nó nguyên lý của nó thì mình nói này nẻ dung một tứ tử không dung và sấp đôi dung hai anh em nhé bây giờ mình để này tứ tử này tứ tử đặt đây là xuống này khi cậu quậy máy nó báo quân vị nó báo không hề dung là tứ tử anh em nhé chuyển sang mặt lẻ này nhắc lên này đặt xuống này nẻ nó sẽ báo dung một anh em ạ nẻ dung một này sấp đôi dung hai như nguyên lý mình đã nói nhá vừa lấy lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không dung bây giờ mình sóc thử cho anh em vài tiếng bạc để anh em xem độ chuẩn xác của nó như nào anh em nhé lẻ dung một nguyên lý của nó anh em có bao nhiêu anh em đánh tất mà lẻ cho mình này xuống tay này ba trắng này anh em chuẩn xác 100 trăm này vẫn lẻ anh em nhé ba đen này chồng vị là vẫn báo chuẩn xác này anh em này máy này báo dung một nó này là ba trắng anh em ạ đây chuẩn xác chưa máy tiếng này không báo tôi khẳng định với anh em trong bát trong đĩa đó là sấp đôi anh em có bao nhiêu anh em đánh không phải là sấp đôi nhưng mình không báo là tứ tử mình nói lộn anh em nhé không báo tứ tử không bát trong đĩa là chẵn rồi nhưng mà không báo nó sẽ là tứ tử đấy anh em này chuẩn xác 100% tứ đen này anh em này máy này dung một là nguyên lý của nó là dung một là lẻ này anh em này mở bát này ba đen này thử tiếp này vớt dung một mình sóc rất là bệt cầu anh em nhé đây mở bát này là lẻ này anh em này dung một là lẻ này sóc chỉ nhất anh em một hai thứ ba thứ này bạc vẫn giữ nguyên cầu anh em có bao nhiêu đánh tất mặt mặt để nó mình không sợ nảy cầu đấy anh em này ba đen này anh em này chỉ cho em một tiếng bạc cuối này máy vẫn báo báo dung một vẫn là ba đen anh em nhá vẫn biết ba đen hay ba trắng vẫn là lẻ đấy anh em này mở bát này chuẩn xác này sắp tơi quân bình thường này anh em này vẫn báo này với lại báo dung một này anh em ạ lại là ba trắng này nhảy ba đen ba trắng này mình không sắp được sắp đôi nên mình cái bẹt cầu của mình không sắp được lẻ bây giờ mình để sắp đôi mình sắp này đặt xuống này anh em này Đấy, dùng hai rất là rõ ràng anh em sắp đôi này về sóc này máy không báo dung trong bát trong đĩa là tứ tử không biết tứ trắng tứ đen anh em nhé tứ trắng này Đấy đây là cái đồ sóc đĩa bịp mới nhất đẳng cấp nhất khi đi chơi anh em không cần lùa bất cứ quân vị hay là bát đĩa gì cả anh em chỉ cần cầm cái lọ nước và cái máy đen trắng này anh em xoay quân vị và anh em cầm cái máy trong đen trắng này để cho người chơi Đấy. độ tinh vi độ chuẩn xác của nó rất là cao anh em là có nhu cầu cần đồ chơi mới này alo trực tiếp cho mình qua số hai số điện thoại dưới ấy. anh em là ở gần cơ sở một bến xe mỹ đình cơ sở hai bến xe gia lát gia bát cơ sở ba bến xe miền đông anh em qua trực tiếp cơ sở để test hàng đúng hàng như trên video thì anh em lấy nhé mình khuyến cáo anh em là hiện nay trên thị trường rất nhiều hàng không thật anh em mua phải hàng giả anh em không chơi được, anh em rất là thiệt bởi vì sao cái chi phí của cái máy này nó cao nhiều cơ sở làm ăn bố láo là họ gửi cho anh em hàng bớt là anh em không chơi được anh em nhé anh em để tránh điều đó anh em lấy những cơ sở uy tín làm ăn lâu năm làm ăn xác định lâu dài anh em qua trực tiếp lấy hàng anh em nhé còn anh em làm cái hay mà không sử dụng chia sẻ bạn bè giúp mình xin chào anh em cảm ơn anh em đã xem clip này mình xin chào tạm biệt anh em